tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với kênh social sổ số miền Nam của mình. Hiện tại bây giờ 16 giờ 36 phút à, ngày chủ nhật ngày 19 tháng 2 năm 2023 đúng không ạ? Thì sau khi kết quả sổ số miền Nam đã sổ ra xong thì mình cùng ngồi lại đây điểm qua kết quả của ngày hôm nay cũng như đưa ra những à, cái dự đoán chỉ ra những đường cầu cho tất cả của chú anh chị tham khảo vào ngày mai đúng không ạ? Thì tất cả mọi con số, mọi cái dự định, mọi các chia sẻ của mình là đều là hoàn toàn miễn phí thì anh chị em đi qua nhé một chút thời gian để lại cho kênh một nút like cũng như ấn đăng ký kênh để tiện theo dõi kênh mỗi khi kênh phát hành video mình cũng nói rồi tất cả mọi con số cũng như những cái dự đoán của mình là hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi người đúng không thì mọi người hãy bớt chút thời gian để lại cho kênh một nút like cũng như ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh các bạn nhé và quay trở lại với bảng kết quả của ngày hôm nay thì như các bạn có thể thấy trước mặt màn hình của mọi người đúng không ạ thì ngày chủ nhật số số miền Nam ngày 19 tháng 2 năm 2023 gồm có ba đài đó là tiền giang tiền giang và đà lạt đúng không ạ đầu tiên thì ờ, ở tiền giang chúng ta có đầu con số 41 và đuôi là con số 77 tổng 4 càng 4 đúng không ạ tổng 4 và càng 4 tiếp theo thì ở kiên giang chúng ta có đầu là con số 46 và đuôi là con số 75 tổng 2 càng 4 tiếp tục càng 4 các bạn đấy và Đà Lạt đầu là con số 65, đuôi là con số 81, tổng 9 và là càng 2. Đúng không? Rồi, nhìn chung các đầu lô thì cũng à, sổ ra, à, kết quả là sổ ra thì à, anh em cùng kiểm chứng với cái bảng đó là đầu của các số sổ ra của các đài các bạn nhé. Đầu tiên lô tô tiền giang đó thì có đầu số 5 là bị cong đúng không ạ? Nếu anh chị nào có chơi đầu đau thì à, trên trên một với tất cả mọi người đúng không ạ? Thì đầu năm không sổ ra thì đồng nghĩa với việc chúng ta không có hái thành công đối với đầu năm rồi đúng không ạ? Tiếp theo thì kênh giang có đầu số 2 gặp đúng không ạ và là gác các đầu thì cũng khá là đều số đầu à, ăn được nhiều nhất đó là đầu số 9 đúng không ạ 9 ok số 9 là à, sổ ra khá là nhiều đúng và tiếp theo thì ở à, Đà Lạt thì chỉ có đầu số 7 để mình câm các bạn đầu số 7 để mình câm hoàn toàn rồi thì à, mình cũng à, nói với tất cả mọi người rồi kênh của mình chia sẻ thì là hoàn toàn miễn phí rồi ạ và cũng như à, mình dự đoán cho tất cả mọi người à, đều là mong mục đích tham khảo thì các bạn yêu mến thì bớt chút thời gian để lại cho kênh một nút like để ủng hộ tinh thần cho mình các bạn nhé vì lượt xem lượt like không có cho nên cũng khá là buồn các bạn ạ cho nên là mọi người hãy à, bớt chút thời gian để lại cho kênh một nút like để mình có động lực mình à, tiếp tục lên kênh các bạn nhé và tiếp theo thì à, đối với cái phần chốt ở trên kênh mình thì các bạn còn biết rồi một thời gian khá là dài kênh mình thì ăn đầu đuôi ăn lô tô cũng khá là nhiều đúng không ạ quá rực rỡ thì liệu ngày hôm nay có gặt hái thành công hay không thì à, chúng ta cùng kiểm chứng các bạn nhé thì đầu tiên đúng không đầu tiên mình có chốt cho mọi người ở kiên giang đó là à, tiền giang đúng không 18 81 đúng không 18 81 thì nhìn trên bảng kết quả của chúng ta con 18 đã xuất hiện rồi đúng không ạ 81 thì không có rồi chúc mừng tất cả mọi người chơi ở đài tiền giang chúng ta gặt hái thành công con 18 ở trên kênh mình chốt cho tất cả mọi người đúng không ạ tiếp tục kênh nối tiếp chuyện an thông và kiên giang thì theo cái đường cầu mình có chỉ cho mọi người đúng không ạ thì cái đất tiết đường cầu này nó đã bị gãy rồi không không lót 28 không không lót 28 không không thì được không một một không các bạn cũng khá là tiếc các bạn à không không lót 28 thì nó lại về à, 82 các bạn ạ khá là tiếc đó lộn xào con 28 thành 82 rồi khá là tiếc đấy tiếp theo đó là con Đà Lạt mình có chút cho mọi người con 2332 đó 2332 Đà Lạt 23 và 32 thì rất tiếc các bạn 22 33 đúng không ạ cũng khá là tiếc đấy thật sự mà nói thì 22 32 mình có chút tất cả mọi người có đôi 2332 thì nó là về 22 33 đó cũng khá là tiếc vậy thì à, đối với Đà Lạt và Kiên Giang câu là thành công đó à, nếu các bạn có lộn ở Kiên Giang 28 thành 82 thì các bạn có thể à, gặt hái được thành công đó mình chốt thì à, mình chỉ chốt hai con số như vậy nó lộn vậy thì mình cũng chịu rồi đầu đuôi trong ba này đó là 477433 8998 và 86 đúng không ạ 4774 thì các bạn có thể thấy ở đây có 4446 đó khá là tiếp đó. sát nút đấy như ngày hôm qua thì các bạn có thể thấy ăn đầu đuôi rực rỡ ngày hôm nay thì à, 86 số 8 thì nó về 81 đó. cũng không đạt hái thành công rồi 68 thì về 65 vậy thì ngày hôm nay à, à, kênh của chúng ta tiếp tục ăn một lô ở đài Tiền Giang các bạn nhé còn các đài khác thì không đạt hái thành công rồi những ngày hôm qua thì ăn được đầu đuôi ăn được à, cũng khá là nhiều đúng không ạ ngày hôm nay thì à, không rực rỡ được thì cũng à, không bị trắng bảng rồi đúng không ạ thì mình sẽ hy vọng cố gắng à, hoàn thiện hơn và phấn đấu hơn để chốt cho những con số đưa ra những cái câu hỏi cho tất cả mọi người để chúng ta tham khảo đúng không ạ và dạ. ngày hôm nay mình sẽ không chỉ cầu nữa các bạn nhé vì thời à, gian cũng như lượt xem và lượt like của các bạn ít quá mình không à, thể chỉ cầu cho tất cả mọi người được vì à, cái lượt like lượt xem khá là ít cho nên mình không muốn chỉ nữa vì mất thời gian của tất cả mọi người cũng như mất thời gian của mình đúng không ạ mình sẽ đến phần chốt số công khai à, vào ngày mai cho tất cả mọi người như sau ngày mai thì gồm có ngày thứ hai là ngày đầu tuần đúng không ngày 20 tháng 2 năm 2023 thì gồm có ba đài đó là thành phố Hồ Chí Minh Đồng Tháp và Cà Mau thì ở thành phố Hồ Chí Minh mình sốt cho tất cả mọi người con luôn đây các bạn mình sẽ chốt con lô 57 và 75 Đồng Tháp mình sẽ có lô 0770 và tới Cà Mau mau xem mình sẽ có con lô 43 và 34 đầu đuôi số ba này gồm có con 95 59 93 39 và con 7 76 67 và con 85 58 rồi cho nên là những con số cho tất cả cô chú chị ờ, tham khảo vào ngày mai ngày 20 tháng 2 năm 2023 đúng không ạ? Tất cả mọi cái dự đoán của mình đã đưa ra cho tất cả mọi người tham khảo thì là hoàn toàn miễn phí. Mình ờ, xin chúc cho tất cả mọi người à, sẽ ờ, gặp hái nhiều thành công ở ngày thứ hai ngày đầu tuần các bạn nhé. Và xin kính chào và gặp lại tất cả mọi người. Các bạn yêu mến kênh thì để lại cho kênh một nút like cũng như ấn ký kênh ủng hộ kênh. Và xin kính chào và gặp lại.